Hẳn là các bạn còn nhớ ruộng dưa Kim Hoàng Hậu của nhà ông Phạm Ngọc Phấn ở khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh à, mà chúng tôi đã có dịp làm clip vào à, tháng 2 âm lịch vào ngày 12 tháng 2 âm lịch năm 2021 à, trên cái diện tích là một sào rưỡi và với giống dưa là dưa Kim Hoàng Hậu và ngày trồng ở đây là ngày 12 tháng 2 12 tháng 2 âm lịch năm 2021 và à, hôm nay cho đến ngày hôm nay thì đã được là một tháng một tháng rưỡi và hiện tại thì dưa đã buộc đến dàn à, thứ ba rồi và ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn quy trình là tưới phân silic trong giai đoạn à, dưỡng quả này để mời các bạn sau đây chúng ta vào à, ruộng để chúng ta chiêm ngưỡng một cái ruộng dưa kim hoàng hậu xinh đẹp và đang có một cái sức sống à, rất là mạnh mẽ và cái à, Ờ, trong giai đoạn này thì quả cũng đang ờ, độ lớn và quả lá cây đều rất khỏe và đẹp không mời chủ dẫn cho đây và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn một cái quy trình tưới là ứng dụng cho một xào bắc bộ là 360 mét vuông thì chúng ta sẽ dùng là hai cân hai cân rưỡi đầu trâu hai cân rưỡi đầu trâu đây bạn cầm hộ cái, cái đây bạn nhé trong giai đoạn dưỡng quả này thì chúng ta dùng hai cân rễ đầu trâu này và hai cân lân này cũng hai cân rưỡi lân hồng này các bạn nhé cũng hai cân rưỡi lân hồng đấy và một túi phân silic loại 300 g như này đây một túi 300 g này và chúng ta hòa với tỷ lệ là 60 lít nước để tưới ở đây thì nhà vườn đã trồng tức là chia ra là một bên là trồng thường và một bên là trồng uh, trên cái um, một, một bên là trồng thường và một bên trồng là uh, đậy túi bóng thì hai cái cách tưới này có phần khác nhau một chút các bạn ạ Đấy, và bây giờ sau đây thực hiện chúng trước hết là chúng tôi hướng dẫn về tưới uh, với cái diện tích là là không phủ bóng ờ. mới được có hơn một tháng đấy bạn một tháng rưỡi bác ạ vâng làm không ai được là dưa, dạ. Dạ, dưa, dưa kim hoàng hậu đây. đó. Dạ. còn ông chủ lại số hỏi tôi trong kia rào <laughs> đây các bạn nhé mỗi một túi như thế này thì nó tương ứng với là vâng mỗi túi này là nó tương ứng với là, là một cân thì đừng các con được nói nhé thì uh, chúng ta vừa đổ vào đây là hai túi rưỡi như thế này là tương ứng với hai hai cân rưỡi đấy và chúng ta tiếp tục đổ đầu trâu đầu trâu rồi đầu, đầu trâu hai cân rưỡi chúng ta đổ vào đây bây giờ quay vào đây đấy. một gói silic và một gói silic loại 300 g này ở đây là một xào bắc bộ có kéo một sào Bắc Bộ mà 360 m2 thì chúng tôi ứng hướng dẫn nhà vườn là ứng dụng là hai cân rưỡi đầu trâu, hai cân rưỡi đơn xanh và hai cân rưỡi đơn hồng, hai cân rưỡi đầu trâu và một túi phân xí này để hòa với tỷ lệ là 60 lít nước để tưới cho diện tích 360 m2. Và sau đây thì chúng ta pha với nước để tưới uống nhỉ? Vâng, 6 phóng nhỉ? nha lấy cái xôn Màu xanh nhiều Không, chín lắm Đó, thì nó thảo cái không? Ừ, nó bụng thật quê Cái gì cũng cái chia đều ra khi mà phân đã được pha trong một cái thùng sơn như thế này thì mình sẽ chia đều cho cái diện tích ờ, ở đây là trên cái trên diện tích là không thịt bóng là 10 thước 10 thước này tương đương với 240 mét vuông thì đã được thì cũng ờ, chúng ta cũng dùng một túi phân silic 300 g và với tỷ lệ ờ, NPK là hai cân rưỡi NPK đầu tư hai cân rưỡi và ngân hồng hai cân rưỡi và sau khi mà mình đã pha phân như này thì chia đều và 6 cánh như thế này đấy mỗi cánh là tương đương là gần 20 lít các bạn đấy. và các bạn cũng có thể pha loãng hơn các bạn nhé mỗi cánh là mỗi một thùng là gần 20 lít thì hai cánh một cánh là gần 40 lít một cánh gần 40 lít một cánh là hai thùng mà vâng. mỗi một cái ờ, thùng này là tương đương với 20 lít và hai thùng này là tương đương với 40 lít và sau đây thì vâng bà cứ thực hiện tới luôn từ đây thì ạ đây, vâng, đây. đây. các bạn này cách tưới đây rất là đơn giản đấy cách tưới rất là đơn giản cứ đi theo đi tức là chỉ cần tưới từ gốc xuống mé luống và nếu như nước phân có chảy ra có chảy ra xuống dưới rãnh này thì rễ của cây nó vẫn thẩm thấu vẫn ăn được các bạn nhé cho nên là không nhất thiết là phải tưới sâu mà mình chỉ tưới mé sườn từ gốc em ơi quay lại đi từ mé gốc xuống dưới mé luống thôi từ gốc xuống mé luống thôi đấy tưới rất nhanh đấy đấy tưới này tuy hơi cực một tí nhưng cũng rất nhanh các bạn ạ nếu các bạn mà tưới vào gốc dưa thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quả hoặc là nó sẽ có bệnh khối gốc vâng nên chúng ta lấy vui lui xuống má luống một ít vâng. tức là khi lên mình không tưới trực tiếp lên trên mặt luống vâng. hả vâng. không không tưới mà tưới vào cái cái cái má phía dưới hả từ từ gốc xuống dưới đấy hả vì là sau cây rễ nó à, ăn ra đây hết ví dụ mà để cái bao tải hoặc để cái gì xuống đây cái là hôm sau nhấc lên là dễ trắng xóa nổi hết luôn mặt lên à đấy à. vâng cho nên là kinh nghiệm cho thấy là chúng ta không cần tưới vào gốc các bạn ạ bởi vì tưới vào gốc mà nước nó động thì nó sẽ bị à, thối cái thối thối gốc và đấy và vào quả thì vâng. dám quả vâng và sẽ nếu mà vào quả thì nó sẽ bị lám quả Đà, sau khi mà à, đã thực hiện xong một gánh phân này để tưới cho một luống rồi thì chúng ta lại tiếp tục đến à, luống thứ hai và mỗi lúc một gánh như thế này thì tương đương với là sắp xỉ là 40 lít nước và để tưới cho một à, một luống một luống các bạn ạ Đấy. xuống bếp đi cho xuống bếp đi Ở đây là chủ ruộng đã bật mí cho các bạn là chúng ta không nên tưới trực tiếp vào gốc Bởi vì tưới vào gốc là nó sẽ bị uh, thối thân Và nếu mà tưới mà không may mà nó rớt vào quả thì quả là sẽ bị lám Cho nên là Ờ, chúng ta chỉ tưới theo cái sườn mé luống và những cái nước mà nó rớt xuống rãnh này thì dễ nó sẽ ăn hết hết tất cả những cái, cái tận dụng hết cái phân này thế và sau đây thì chúng ta chuyển sang với phần à, Thank you. Vâng, đây là phần tưới dưa cho cái diện tích mà trồng không bịt bóng. Và tí nữa thì chúng ta đến với phần tưới dưa cho phần bịt bóng và chúng ta so sánh đối chứng xem là phần nào hơn. Đấy. Đấy, tưới rất nhanh như này các bạn nhé, không cầu kỳ, không khó khó nhọc gì. Có một số bạn cứ bảo là à, tưới thế này thì vất vả nhưng mà nhưng mà tưới này rất là nhanh có thể là mỗi một núi chúng ta chỉ thực hiện trong khoảng 10 phút là xong và sau đây thì chúng ta đến phần mỗi một phút chỉ có 2 phút thôi bây giờ sang bên bóng chúng ta sang phần bị bóng sau đây là mời các bạn là theo là uh, cách uh, à, tưới uh, à, phân bón cho cây là ở ở cái cái, cái cách làm là theo rất bí bóng đúng không? Hôm, hôm trước thì chúng tôi có uh, hướng dẫn các bạn là trồng dưa kim hoàng hậu trên những diện tích là bịt bóng và một uh, bên là trồng dưa kim hoàng hậu là không bịt bóng và chúng ta tôi vẫn hứa với các bạn là để chờ xem đến cái ngày thu hoạch xem là kết quả dùng cái phân silic trên cái diện tích bịt bóng và không bịt bóng thì hiệu quả như thế nào thì sau đây là mời các bạn là theo chân Đúng. chủ vườn để đến với diện tích dưa bịt bóng và tưới như thế nào thì ở đây có một cái rãnh không Vâng, bịt bóng thì chúng ta chỉ tới rãnh thôi các bạn ạ Đấy, bởi vì là mình đã bịt như thế kia rồi Đấy, mình chỉ tới rãnh không thôi Mình không cần phải tưới lên mé luống và cũng không cần à, tưới vào từng cái hố gốc, gốc cây à, dưa một Không cần, mà ta chỉ cần tưới vào rãnh như thế này Thì dưa rễ của nó ăn nan ra và nó sẽ thẩm thấu hết phân Đấy, vâng. cách tưới cũng rất là đơn giản chỉ cần phải tưới vào rãnh thôi chỉ tưới vào rãnh như thế này thôi đấy nhưng mà nó sẽ thẩm thấu hết phân các bạn nhé và mời ông phạm ngọc phấn ạ ông ra đây để chúng ta đây các bạn này vâng. mới có hơn một tháng mà quả đã thế này rồi này đây. năm nay cũng ra màu máu là cũng làm có phấn đấy nhưng mà nghĩ chưa làm là năm nào nhiều quả một cân rồi bây giờ để nhiều quả một cân rồi rồi à. bên à. bên này cho nó sạch đi miếng sang bên này đi Vâng, sau đây thì chúng ta đến với phần uh, tỉa quả. Đây vâng. Vâng. Và và hàng trăm để một số bạn biết rằng cách tỉa quả, lựa quả như thế nào để đạt được cái uh, dưa khi mà lội tới đây cho nó quả ra đồng đều, trái to, mã đẹp thì chúng ta đến với phần hướng dẫn tỉa quả. Uhm. quay quay một đoạn đây ạ cũng thưa các bạn là bên này là không bên này là không bịt bóng bên này vâng. không bịt bóng à vâng đây bên đây là không bịt bóng bên tay trái của tôi đây nhé bên này này là không bịt bóng còn bên tay phải của vâng. đấy bên đấy đấy bên này, bên này. bóng đây chỉ chỉ đây đi bên này là đây, bên đây là bên bịt bóng đây các bạn bóng thì chúng ta đối chứng là chứng tỏ là bên bịt bóng quả to hơn cùng trồng một ngày cùng à. chế độ chăm sóc như nhau à phân như nhau phân silic phân à, đa lượng như nhau à, tưới phun chăm sóc như nhau nhưng mà quả ở bên ờ, bên bên bị bóng là quả nó to hơn đúng không? À, to hơn bên bị bóng thì bạn bạch đã bạch thì bạch rõ lên nữa đây này được đây các bạn này đây nhá đấy bên kia quả to hơn không quay quay quay, quay một cái từ đây này từ đây sang đây này đây đây đây để thấy ba quả liền đấy xong sang bên kia để đối chứng luôn đây đối chứng bên, bên này luôn bên, sang đây, máy sang chuyển sang đấy bên nào cũng vậy đúng không đúng không vâng. quả bên này nó sẽ bé hơn quả bên vâng. không bị bóng thì bé hơn bé các bạn nhé đấy. rất sai hết đi sai nhưng mà quả đều nhưng mà nó quả nó không to bằng bên này bên này quả... hết một màu hết như nhau đúng không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 để giúp bà con chúng ta cùng phát triển về nông nghiệp và cuối cùng thì à, xin chúc bà con ta có một à, mùa bội thu và chúc các bạn à, mạnh khỏe gia đình hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại